Xin chào các bạn Mình tiếp tục với bài số 4 nha các bạn Ở bài số 4 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sáng tạo với E, E và tờ à, Đầu tiên thì mình sẽ à, viết âm E trước nha các bạn à, Mình đang viết là âm E kiểu đứng Đây là chữ sáng tạo E đơn giản nhất viết qua một vài dòng cho quen rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp em e có trang trí qua văn thêm xíu nha à, các bạn nhỏ khi luyện sáng tạo thì có thể bắt đầu với em e đơn giản như thế này bạn lưu ý mình đang viết chữ đính nha rồi tiếp theo mình sẽ viết một dòng âm e chữ nghiêng cho các bạn xem nha vẫn kiểu chữ đơn giản này nhưng mà mình viết chữ nghiêng các bạn mình sẽ tiếp tục cho đến hết dòng nha à, và tiếp tục mình sẽ viết âm e à, chữ nghiêng nhưng mà bên dưới mình có sáng tạo thêm một nét nữa nha các bạn à, các bạn quan sát nha rồi xong nét bên dưới nữa các bạn cong tròn qua rồi sau đó như các bạn viết dấu ngã ngược nè rồi mình viết lại cho bạn xem nha vẫn viết âm e giống hồi nãy bình thường nè à, sau đó nét bên dưới mình sẽ cong cho tròn nè và chỉ dấu ngã ngược và mình sẽ tiếp tục cho đến hết dòng các bạn đây là một, cái cách khác để mình viết cái nén sáng tạo bên dưới ở bài số 3 thì âm cờ là mình sẽ hướng đã hướng dẫn cho các bạn một cái cách sáng tạo cong mà khác với em e các bạn thích kiểu nào thì mình sẽ sử dụng kiểu đó như vậy. tuyến đó các bạn à, và tiếp theo là mình sẽ viết um, cho các bạn thêm một dòng âm e âm e kiểu chữ đứng nhưng mà bên dưới mình có gắn thêm nét trang trí hoa văn như âm e chữ nghiêng bên trên nha mình sẽ viết đến hết dòng nha các bạn viết câu bắt đầu với hình e cho các bạn xem nha và mình sẽ viết chữ đứng trước nha các bạn à, em luyện chữ đẹp em mở viết hơi rộng xíu rồi đó bạn sẽ viết tiếp một câu với chữ nghiêng nhé bạn và vẫn câu em luyện chữ đẹp bạn lưu ý các nét nghiêng cho song song và đều nhau nha hai chữ thứ hai à, mình sẽ dẫn bạn viết âm e nha rồi mình vẫn viết giống âm e rồi mình thêm nón thôi đây là chữ đứng nha các bạn tiếp tục đến hết dòng khi đổi dấu thì các bạn lưu ý là có ngay vừa ngay trên chữ là và vừa phải thôi bạn mình không cần phải đè quá mà cũng đừng có to quá hay nhỏ quá à, vừa trên chữ thôi Rồi tiếp theo mình sẽ viết anh ê chữ nghiêng nha vẫn viết giống vậy nhưng bạn lưu ý là cái thân chính của ME mình nghiêng là được rồi còn các nét còn lại là giống nhau quay lại mọi dấu nè vừa mọi dấu rồi à, và sau đó mình sẽ viết à, một câu hay à, một từ bắt đầu với e à, ví dụ mình sẽ viết từ im đềm mình sử dụng chữ nghiêng nha bạn m này khi viết thì thấy các bạn điều nghiêng rất là tốt nhưng mà còn một số bạn đối với ví dụ như em e âm o, âm à, cờ thì các bạn nghiêng chưa có rõ ràng lắm à, các bạn đón thử xem chữ điềm e m im à, hay là i e m im à, mình viết ra mình xem thử nha à, e mà im này hay là i e mà im rồi tìm nào các bạn à mình nhìn thấy im im thấy nó kỳ kỳ cho nên là im điềm ở đây là e mà im nha các bạn à, mình có thể viết một cái từ khác viết từ nhiều nha em em đạm các bạn e xong rồi là còn lại là tờ đây là tờ chữ đứng nha các bạn dạ, anh tờ thì có hai cách bắt đầu à, mình đang bắt đầu với nét sáng tạo bên trên trước à, các bạn có thể bắt đầu với nét chính trước nè rồi sau đó mình sẽ viết nét sáng tạo bên trên à, các bạn cứ luyện trong hai cách à, bạn thấy cách nào bạn dễ viết thì các bạn cứ chọn cách đó mình thì mình quen với cách sáng tạo cách nét ở trên trước và sau đó mình sẽ viết nét thứ hai à, chữ cuối cùng này mình hơi bị cong nên bị hơi bị nghiêng đấy các bạn à, mình sẽ viết một dòng chữ nghiêng à, cho các bạn xem nha quan trọng là nét chính các bạn nghiêng thì chữ của mình sẽ nghiêng còn các nét còn lại các bạn cứ viết bình thường này nét chính của mình sẽ nghiêng các bạn cái nét kéo thẳng xuống là mình coi như cái nét chính của mình các bạn đây nét chính nghiêng nè các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến hết dòng nha rồi sau đó mình sẽ viết cho các bạn xem một câu bắt đầu với tờ tuổi nhỏ chí lớn à, mình vẫn dùng với chữ nghiêng nha các bạn các lưu ý là các nét song song chữ canh nó nghiêng và nó song song với nhau thì chữ mình nó sẽ nghiêng đều các bạn lớn à, và cuối cùng mình sẽ viết hai câu thơ con cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra nha các bạn là mình vẫn sử dụng chữ nghiêng nha các bạn thiết yếu mình viết bình thường mình không sáng tạo nét cái này nữa số 4 đến đây là hết chúc các bạn luyện thật